Vấn đạo. Tại sao Đức Phật không nhập diệt thọ tưởng định? Trưởng lão, thích thông lạc. Khi mà Đức Phật sắp à, nhập cái bàn, Đức Phật à, là các quả thiền định từ cơ thiền đến đi cao nhất. Đức Phật là nhảy nhiều lần để mình đi. Thứ hai nữa là khi Đức Phật nhập cái bàn, tại sao không ở ở quầy liên diệt? Mà ở quầy liên diệt Thầy sẽ trả lời đức phật nhập ba lần như vậy đó có nghĩa là di chúc cho chúng ta không lời đó nói rằng trong cái cuộc mà làm chủ sinh tử chấm dứt sự luân hồi làm chủ được là chỉ có con đường thiền đó cho nên nhắc đi nhắc lại ba lần đó là di chúc không lời đó à, còn câu thứ hai tại sao đức phật không nhập về thọ tưởng định mà mà nhập niết bàn mà lại phải nhập trở lại tứ thiền bởi vì chỉ có tứ thiền mới xả cái hơi thở mà thôi còn nhập diệt thọ tưởng định nó không có ra được tức là không có trở về cái trạng thái bất động tâm định được còn tứ thiền nó còn làm chủ điều khiển được trở này, không bị nhập vô diệt thọ tưởng định rồi cái cái cái cái, cái, cái, cái mặc dù cái thân nó bất động cũng như là tứ thiền vậy nhưng mà vì cái từ trường của cái diệt thọ tưởng định á nó, nó giữ tợn lắm nó giữ cái thân như đồng sắt cho nên đâu có bỏ nó được coi như là chết mà trong khi đó cái thân nó bất nó bất động đó nhưng mà nó là như tường sắt cái, cái từ trường của nó nó bảo vệ không có mưa nắng gì mà lọt vào trong cái khu vực đó được mà cái thân của nó không ai đâm được bây giờ ở xa chúng ta đâm con lũng nó như là sắt rồi à. cho nên đức phật coi như là muốn để lại cái nhục thân này nhập vô đó chứ gì còn cái lại đức phật không muốn muốn bỏ cái thân của mình cho nên tứ tiền nó hoại diệt cái thân dễ cho nên hơi thở dừng thì ngay đó bỏ thân người ta đem thiêu đốt nó được còn cái kia đem thiêu đốt không cháy nhập vô tôi đứng định không cháy đốt không cháy thành ra đức phật không muốn bỏ thân mình để đi ờ, hiểu chưa bởi vì cái định nó như vậy nó thích nó nó bảo vệ cái thân